thị trường nội địa Nhật hiệu bếp là Paloma model của bếp là N86B đây là nội thất của bếp đây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ngoại thất và test những cái tính năng của bếp bếp này có mặt men chống xước nè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 cái pin pin sạc này nó sẽ giảm đi thay vì ta có thể sử dụng được 2 đến 3 năm mà không cần phải thay pin mới còn về à, pin sạc thì nó cũng có dấu cộng và dấu trừ thì trước khi giao bếp tôi cũng sẽ đánh dấu à, cộng trừ này để phân biệt được cặp cực âm và cực dương và khi lắp vào bếp thì các bạn sẽ thấy cái dấu cộng nè hướng ra phía bên ngoài giống như cái hình hiển thị bên trong hộp pin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 thì đối với những dòng bếp ga Nhật này á thì nó chỉ có nhiệt độ que cảm biến á, là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga thì rất là bất tiện cho các bạn khi mà mình rang hoặc là mình nấu những món có nhiệt độ cao thì nó sẽ bị tắt lửa đi thì qua đó ở shop chúng tôi sẽ có gắn thêm một cái loại công tắc rang điển hình như công tắc tôi đang gắn ở bếp này giúp chúng ta rang hoặc nấu những món mà có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị tắt lửa như những cái à, dòng bếp bình thường này đây ở cái que cảm biến này nó sẽ tăng cái nhiệt độ lên thì ta không còn lo ngại vấn đề uh, nhiệt độ nữa đây, cái bên uh, phải tôi đã khóa ra nè thì khi mà các bạn muốn sử dụng thì các bạn sẽ gạt cái công tắc này về vị trí bên trái này là sẽ bật cái tính năng rang đó lên thì đây khi vừa bật lên thì à, ngọn lửa nó sẽ tự động bùng cháy lớn lên nè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 đưa ta cục pin hết rồi lên đưa cục pin khác rồi cục pin này hết rồi